Hello, chào cả nhà uhm, Hôm nay Ni sẽ chia sẻ với cả nhà về bộ sản phẩm dưỡng trắng da, chăm sóc da, phục hồi làn da bị hư tổn nha Bộ sản phẩm mà Ni đang muốn nói đến đó chính là bộ sản phẩm AC Đây, bộ sản phẩm bao gồm có 5 sản phẩm như thế này để giúp ờ, nuôi dưỡng da chúng ta phục hồi những làn da bị hư tổn Những da nào mà bị nhiễm chì, nhiễm độc quá nhiều do chúng ta sử dụng mỹ phẩm nha à, Đặc biệt là sẽ làm à, ờ, kiềm dầu và giảm mụn rất là tốt à, Đối với những bạn nào có làn da nhạy cảm nhất thì chúng ta cũng có thể sử dụng được luôn nha nha tại vì à, bộ sản phẩm à, AC Kinesis này sẽ hoàn toàn à, phù hợp với tất cả các loại da mà không hề gây kích ứng cho da nha bây giờ thì Ni sẽ test sản phẩm và hướng dẫn mọi người cách sử dụng bộ sản phẩm AC Kinesis này nha thì bước đầu tiên là chúng ta sử dụng sữa rửa mặt nha thì à, sữa rửa mặt AC này có độ pH là 5,5,6 độ pH cân bằng thì đối với độ pH này thì da em bé cũng có thể sử dụng được luôn đó nha cho nên là những bạn nào có làn da nhạy cảm thì chúng ta à, hãy yên tâm nha không hề gây kích ứng cho da gì hết nè thì à, à, đối với những cái à, sữa rửa mặt thông thường ở ngoài thị trường á, thì à, sẽ không đảm bảo được cái độ pH như thế này cho nên là khi mà chúng ta sử dụng sẽ rất là à, gây à, kích ứng cho da và rất là bào mòn da luôn uhm, thì à, à, sữa rửa mặt AC Kinesis này sẽ có công dụng là à, làm sạch da tẩy trang giúp da trắng mịn và ngăn ngừa mụn nha chúng ta sử dụng sữa rửa mặt này sẽ là một lớp bảo vệ da chúng ta để à, da chúng ta không bị hư tổn nha thì à, lúc nãy thì ni đã sử dụng à, để tiết kiệm thời gian á, thì ni đã sử dụng sữa rửa mặt này trước rồi nên bây giờ ni không có test lại cho mọi người xem nha bây giờ chúng ta sẽ qua bước thứ hai bước thứ hai đó chính là nước hoa hồng nha thì à, à, nước hoa hồng thì chúng ta nên sử dụng nước hoa hồng có tỷ lệ à, cồn thấp nhiều dưỡng chất quý hiếm để à, à, giúp nuôi dưỡng da của chúng ta nha thì à, nước hoa hồng sẽ có công dụng là lấy đi những cái à, chất à, à, dơ nằm sâu ở bên trong mà sữa rửa mặt không lấy đi hết thì à, bây giờ ni sẽ kết cái ờ, nước hoa hồng này lên cho các bạn xem nha thì ờ, nước hoa hồng sẽ giúp ờ, xe khít lỗ chân lông nè kiềm dầu rất là tốt chúng ta sử dụng một thời gian ngắn thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là thích luôn nha thì nước hoa hồng này còn có công dụng là làm mịn da nè làm mờ những cái nếp tàn nhang nữa thì uh, hai cái bước mà ni à, vừa giới thiệu với cả nhà là chính là hai bước cơ bản nhất để à, nuôi dưỡng da chúng ta mỗi ngày nha đối với những bạn à, ở bên Hàn Quốc thì ngày nào họ cũng phải sử dụng hai bước này đều đặn hết á cho nên là những cô gái Hàn Quốc thì chúng ta đã thấy rồi da rất là đẹp phải không nè thì cái bộ sản phẩm AC Kinesic này á, thì có bán ở uh, tất cả các uh, cửa hàng lớn và những cái uh, uh, cửa hàng ờ, chính hãng ở bên ờ, ờ, Hàn Quốc cho nên là chúng ta có thể tìm bất cứ những cái cửa hàng nào ở bên Hàn Quốc thì cũng có thể hoặc là trung tâm trung tâm mua sắm thì chúng ta cũng có thể dễ dàng tìm thấy cái bộ sản phẩm AC Kinesat này nha ở bên Hàn Quốc thì rất là chuộng sử dụng cái bộ sản phẩm AC Kinesat này để nuôi dưỡng da đây thì Ni đã vừa uh, sử dụng xong cái uh, bước hoa hồng bây giờ bước tiếp uh, bước tiếp theo thì chúng ta sử dụng là uh, tinh chất AC nha chai tinh chất AC thì uh, cái chai tinh chất AC này cũng giống như là cái chai tinh chất bơ á, thì uh, sử dụng cũng y chang như là chai tinh chất bơ sẽ có công dụng là giảm mụn nè giảm những cái mụn ẩn mụn sâu ở bên trong á, phục hồi làn da bị hư tổn uh, da khô những cái loại da nào mà uh, dễ bị nổi mụn á à, đặc biệt là sẽ sai khít lỗ chân lông nè là giữ ẩm cho da à, thì à, à, ngoài ra thì còn có công dụng là kìm kìm kim nhờn rất là tốt nha kìm nhờn kìm dầu rất là tốt nữa mỗi tối thì chúng ta nên sử dụng cái tinh chất AC này để da chúng ta khỏe mạnh và đẹp hơn nha thì nếu như bạn nào đã sử dụng chai tinh chất bơ rồi thì đã biết công dụng của chai tinh chất bơ như thế nào phải không nào thì chai tinh chất AC này sẽ có công dụng như là chai tinh chất bơ nhưng mà sẽ thêm một công dụng đó chính là uh, phục hồi những cái làn da bị hư tổn do chúng ta bị mụn nha rất là tốt à, sử dụng rất là tốt cho những bạn nào mà da đang bị nổi mụn á thì uh, Ni sẽ test lên cho các bạn xem nha khi mà chúng ta uh, sử dụng cái chai tinh chất bơ này thì da chúng ta lúc nào cũng căng bóng mịn màng nhìn trong uh, ờ, uh, ờ, tràn đầy sức sống và trông rất là đẹp chúng ta thoa một lớp mỏng lên và massage nhẹ nhàng vỗ nhẹ nhàng cho cái chai tinh chất AC này thẩm thấu vào da nha thì tinh chất AC này chúng ta sử dụng được cho tất cả các loại da cho nên là những bạn nào mà có làn da nhạy cảm nhất thì chúng ta cũng có thể sử dụng được luôn nha vì cái chai tinh chất bơ này sẽ nuôi dưỡng da và à, làm giảm mụn phục hồi làn da bị à, hư tổn nha rất là tốt cho da luôn á ừ. các bạn thấy không khi mà sức lên thì da căng bóng và mịn màng chúng ta sử dụng một thời gian thôi thì da chúng ta sẽ căng bóng mịn màng và tràn đầy sức sống rất là đẹp luôn á xong bước thứ hai rồi bây giờ oh, xong bước thứ ba rồi thì bây giờ sẽ chúng ta sẽ tới bước thứ tư đó chính là uh, kem dưỡng da dành cho những da mụn da bị nhạy cảm nha đây kem dưỡng da AC nha thì à, kem dưỡng da này à, sẽ à, cân bằng độ ẩm nè giúp cho da chúng ta tươi tắn mỗi ngày à, kiềm dầu xe kích lỗ chân lông giảm mụn à, sẽ làm cho da chúng ta à, căng bóng mịn màng và sáng lên phục hồi những cái làn da bị hư tổn lấy lại um, chúng ta sẽ lấy lại cái uh, uh, sức uh, sống của da nữa uh, bây giờ đi sẽ test lên cho các bạn xem nha thì cái uh, kem dưỡng da C này có thể dùng được cho tất cả các loại da và đặc biệt là những bạn nào da bị nhạy cảm nhất thì chúng ta cũng có thể sử dụng được luôn nha thì uh, cái uh, kem dưỡng da AC này á uh, không có độn đáy cho nên là với uh, cái thể tích bao nhiêu đây thì chúng ta sử dụng được rất là lâu sử dụng 3 4 tháng luôn lâu lắm luôn nên đã sử dụng rất là nhiều rồi nhưng mà vẫn còn nhiều lắm luôn nè chúng ta vỗ nhẹ cho à, kem thẩm thấu vào da nha có thể uh, sử dụng cái uh, uh, kem AC này dùng là một lớp uh, make khi mà chúng ta đi ra ngoài đường á chúng ta muốn uh, make kiểu nhẹ nhàng tâm thần quá thì chúng ta sử dụng chỉ cần sử dụng một cái lớp mỏng này thôi thôi thì da đã uh, lên tông rất là rõ và lúc nào da cũng căng bóng và mịn màng nhìn uh, tràn đầy sức sống lắm nhìn rất là đẹp luôn nha đó bây giờ thì ni đã xong cái bước thứ tư và bước thứ năm à, đó chính là à, lăn trị mụn nha thì à, à, bạn nào mà bị mụn thì à, à, chúng ta sử dụng cái à, à, lăn trị mụn này rất là hiệu quả luôn nè thì à, chúng ta sử dụng vào buổi tối nha à, thì à, buổi sáng thì chúng ta sẽ thấy sẹt ngay những cái vết mụn nào mà à, buổi tối chúng ta vừa xuất cái lăn à, trị mụn AC này lên nè ta đây cái đầu lăn chị mụn như thế này bạn nào bị mụn ngay chỗ nào thì chúng ta sẽ lăn lên ngay chỗ đó nha đây thì ni đang có một cái hộp mụn ở trên trán này bây giờ ni lăn lên cho các bạn xem nha à, cách dùng là chúng ta thoa vào những cái chỗ nào mà bị mụn bị kích ứng da à, và bị thâm sau một hai tuần thì chúng ta sẽ thấy hiệu quả ngay những bạn nào mà bị thâm do mụn để lại thì chúng ta cũng lăn lên như thế này luôn nha lăn lên và sau một hai tuần thì chúng ta sẽ cảm thấy là da chúng ta sẽ trở lại khỏe mạnh như lúc đầu và không còn những cái vết thâm đó nữa đặc biệt là những bạn nào mà à, buổi tối chúng ta thấy mụn vừa nổi lên thì chúng ta lăn vào thì ngày mai sẽ xẹp xuống liền luôn rất là hiệu quả rất là tốt luôn á thì à, cái uh, lăn mụn này chúng ta sử dụng cũng rất là lâu nữa rất là tiết kiệm sử dụng được mấy tháng luôn á uh, <clears throat> và cái uh, sản phẩm cuối cùng mà Ni muốn uh, giới thiệu với cả nhà đó chính là uh, son đây son của Kinazac thì à, có 9 màu thời thượng nha thì à, son này sẽ giúp à, à, nuôi dưỡng môi của chúng ta không bị khô môi và đặc biệt là à, son lên màu rất là chuẩn rất là đẹp luôn khi mà chúng ta ăn uống hay gì đó cũng không có bị trôi son nha à, đặc biệt là cái son này à, khi mà chúng ta ngưng chúng ta bôi ra thì sẽ không làm cho môi chúng ta bị tái nhạt nhìn cũng à, à, môi chúng ta lúc nào cũng hồng hào nhìn rất là đẹp nha son này là son lì nhưng mà à, có thành phần dưỡng môi ở trong đây nữa cho nên là chúng ta uh, sử dụng thì ờ, sẽ rất là tốt cho môi chúng ta nha mình sẽ test cho các bạn xem luôn nha thì uh, những cái cô gái bên Hàn Quốc có rất là ưa chuộng cái son Kinazac này cho nên là môi những cô gái bên Hàn Quốc lúc nào nhìn cũng rất là đẹp và tự nhiên uh, lúc nào nhìn môi cũng tràn đầy sức sống nhìn rất là đẹp màu son thì lên màu rất là chuẩn và đặc biệt là ừ, bên Kinasac thì luôn luôn có chín màu son thời thượng và màu son uh, đang được rất là nhiều bạn trẻ yêu thích luôn á các bạn thấy không lên màu lên màu rất là chuẩn luôn màu như thế nào lên như vậy nhìn rất là đẹp thì chúng ta có thể ờ, tìm mua những cái à, loại son và bộ sản phẩm à, AC Kinetic mà vừa giới thiệu á thì chúng ta có thể à, tìm mua ở bất kỳ trung tâm thương mại nào lớn ở bên Hàn Quốc tại vì bên Hàn Quốc rất là chuộng sử dụng sản phẩm của Kinetic cho nên là chúng ta có thể tìm mua bất kỳ nơi đâu của trung tâm thương mại bên Hàn Quốc nha thì bạn nào muốn có làn da vẻ đẹp và tràn đầy sức sống đặc biệt là phục hồi những làn da hư tổn thì chúng ta nhanh nhanh ganh dơ mình bộ sản phẩm dưỡng da chăm sóc da phục hồi làn da hư thương tổn của AC Kinazac nha chúc cho cả nhà sẽ có được làn da trắng hồng và mịn màng à, phục hồi làn da hư tổn à, với bộ sản phẩm AC Kinazac này nha bye bye cả nhà